Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng số kèo cũng như là kênh uh, tiếng bóng đá nhé. Thì anh em hãy để lại hai lượt đăng ký theo dõi hai kênh này giúp cho tiếng nha, để cho tiếng có thêm nhiều động lực để ra thêm nhiều video uh, sắp tới cũng như nhận định và phân tích và soi kèo mà các mã kèo kỹ hơn. Đó và đẩy lên những cái kèo mà cho anh em có tỷ thắng cao hơn để anh em kiếm cơm gạo nha. Thì quay lại với cái video ngày hôm nay, tiếng sẽ tiếp tục nhận định cũng như phân tích cho anh em một cái trận đấu uh, tại ngoại hạng Anh nữa nhé. Thì uh, Tại ngoại Anh diễn ra vào ngày 1 tháng 4, cái trận giữa Man City với Liverpool thì Tiến cũng đã lên cho anh em tại cái kênh ờ, Tiến so kèo. Đây anh em, anh em có thể vào để tham khảo cái mã kèo của trận đấu này. Đấy ngoài ra còn có trận đấu giữa Arsenal với Leeds, Tiến cũng đã lên video cho anh em rồi. Đó thì tiếp theo đây Tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu giữa Chelsea với Aston Villa được diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 1 tháng 4 nha anh em. Đấy, thì trước khi đến với video nhận định phân tích về cặp đấu này thì anh em hãy cùng Tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nha đây thì hiện tại ờ, nhà cái đã đánh giá đội chủ nhà Chelsea có cái ờ, mức chấp khá là cao trong cuộc đối đầu này đấy khi lần lượt là 0.75 này rồi một hòa rồi nửa trái và 1.25 đó là các mức chấp của Chelsea trước Aston Villa đó ngoài ra cái mã kèo tài xỉu trận đấu này là 2.5 2.75 2.25 cùng với ba hòa cả trận đó thì ở hiệp 1 thì Chelsea cũng chấp Aston Villa lần lượt với các mức chấp là 0.25 cũng như là chấp nửa trái này còn mã kèo tài xỉu hiệp 1 là một hòa với 1.25 thì hiện tại tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm nhưng uh, riêng cái trận các trận đấu tại hoàng anh thường thì uh, nhà cái đã đưa lên các mã kèo cũng uh, rất là đầy đủ anh em đầy đủ và rất là sớm luôn đó thì hiện tại bữa nay chỉ mới là ngày 31 thôi mà tiến đã lên video trước cho anh em ba uh, trận đấu tại hoàng anh này đây là trận thứ ba này đó thì tại hiện tại tiến phải lên sớm cho anh em thì anh em mới có thể uh, tìm kiếm được cái video của Tiến do được cái đề xuất từ YouTube ấy. Nếu Tiến mà lên cận giờ quá thì anh em sẽ không tìm thấy được cái video mà phân tích về trận đấu này để cho anh em tham khảo đâu. Anh em nên nhớ điều đó nhá. Vì cái chính sách mà YouTube đề ra là bắt buộc là là Tiến là phải à, lên cái video à, rất là sớm đó mới lấy mới cắn được cái đề xuất từ cái YouTube thì lúc đó anh em mới có thể tìm kiếm được cái video nhận định nó dễ dàng hơn đấy thì hiện tại đây là mã kèo chấp cũng như mã kèo tài xỉu cả trận của hai đội tiếp theo đây tiến sẽ cho anh em xem thêm về mã kèo à, phạt góc cũng như mã kèo thẻ phạt này đây thì hiện tại góc ở trận đấu này đang là 10 hòa nha anh em tài xỉu góc ở trận đấu này đang là 10 hòa nha đó và Chelsea chấp góc trước Aston Villa là mức là ờ, chấp là 3 hòa cả trận đó và ở hiệp 1 thì Chelsea cũng chấp uh, Aston Villa với mức góc là 1.5 và tài xỉu góc ở hiệp 1 là 4.5 nha anh em đó thì hiện tại có rất là nhiều mắc kèo cho anh em chơi nhưng trước khi mà đưa ra cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn trong cuộc đối đầu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua phân tích cũng như nhận định về cái cặp đấu này trước nhé đây nè đấy thì trước khi mà nhìn vào cái uh, thông số về hai đội bóng này thì trước tiên anh em hãy đảo qua về cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội trước với tiếng nha đây thì uh, Chelsea chủ nhà sẽ ra sân với sơ đồ là 4 3 4 2 1 này đó và cái tiền đạo cấm cao nhất chính là cái tiền đạo mang áo số 15 uh, ờ, Mikhelo Mudit đây Tiến sẽ cho anh em xem về cái tiền đạo này uh, tiền đạo của Ukraine anh em đó uh, và hai cái uh, uh, tiền vệ tấn công để hỗ trợ cho cái à, thằng tiền đạo số 15 này đó chính là cây Havertz cũng như là do Philip nha anh em thì đây chỉ là những cái đội hình mà ga săn dự kiến từ các chuyên gia đưa ra để cho anh em tham khảo thôi nhé nên chưa chắc là Chelsea sẽ tung ra đội hình này cùng với những cầu thủ này đâu nha anh em anh em chỉ xem ở mức tham khảo thôi đó còn về đội khách Aston Villa sẽ ra sân với sơ đồ 442 và cái bộ đôi tiền đạo của uh, Aston Villa đó chính là Buendia nè Bendia cùng với uh, à, Olea Watkins đấy thì uh, tiến sẽ không nói nhiều về cái trường hợp của cái đội hình ra sân của cặp đấu này nhé vì như tiến nói đây chỉ là những cái mà chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em tham khảo trước trận đấu mà thôi đó cũng như là tiến sẽ nói sơ qua về cái đội hình chấn thương này đây chủ như những cầu thủ chấn thương này chưa chắc là là có thể ra sân trong trận đấu này nữa cũng chưa chắc là cái cầu thủ này uh, đang bị chấn thương nữa đúng không anh em có khi là những cầu thủ này đã khỏi chấn thương rồi sao và có thể hoàn toàn ra sân ở trận đấu này nhưng đây chỉ là những chuyên gia đưa ra cho anh em xem thôi đó cho nên chưa chắc chắn gì hết tốt nhất là trước giờ bóng lăn đi trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ ấy lúc đó sẽ có thông tin lực lượng của hai đội thì uh, tiến sẽ soi mã kèo kỹ hơn cũng như về cái à, thông số của trận đấu này về cái đội hình ra sân chơi với sơ đồ nào chiến lược nào có những cầu thủ đá chính nào ra sân đấy thì lúc đó cái tỷ lệ kèo mà tiến chọn cho anh em nó sẽ thắng rất là cao cao hơn rất là nhiều cho dù bóng banh bóng là không biết trước được cái gì hết nhưng Ờ, khi mà anh em mà sôi được cái mã kèo giống như tiếng ấy thì cái sẽ tăng thêm cái phần trăm cái tỷ thắng cho anh em khi mà anh em chơi banh bóng đúng không anh em chứ không phải như anh em chơi cái dạng hên xui hết độ nào vào độ đó cái điều đó rất là dễ thua tha server đấy thì tiếp theo đây anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái bảng xếp hạng ngoại hạng anh hiện tại của hai đội bóng này nhé đây anh em thì uh, Chelsea với Aston Villa hiện tại đang có cùng 38 điểm sau 27 vòng đấu đó Ờ, Chelsea thì có được 10 thắng 8 hòa và 9 thất bại ghi được 29 bàn thắng để thủng lưới 28 bàn còn cái thằng ờ, Aston Villa thì có được 11 ờ, thắng 5 hòa và 11 thất bại ghi được 35 bàn thắng và để thủng lưới 39 bàn đấy thì hai cái thằng này khá là ngang nhau ở thời điểm hiện tại nha anh em cả Chelsea và Aston Villa luôn đó thì anh em cũng biết là Chelsea đã khởi đầu mùa giải này phải nói là rất là tệ khá là tệ hại trong các trận đấu của Chelsea ở các mùa giải trước riêng mùa giải này thì nó tệ hơn rất là nhiều đúng không anh em nhưng mà Chelsea dạo gần đây ở ba bốn trận gần đây theo tiếng đã theo dõi thì à, Chelsea đã có thay đổi một cái bộ mặt hoàn toàn khác và thi đấu rất là tốt và riêng về thằng Aston Villa cũng vậy ở ba bốn trận gần đây thì Aston Villa cũng thi đấu phải nói là rất là tốt luôn đó thì hai thằng này hiện tại có nhiều cái điểm tương đồng với nhau đó đều đang có trên cái đà thăng hoa ở những trận đấu gần đây và có cùng điểm số cũng như có cùng cái uh, vị trí đứng trên bảng xếp hạng đúng không anh em đấy thì uh, anh em hãy đảo qua thêm về cái phong độ của hai đội cùng với tiếng nhé đây thì trước khi nhìn vào phong độ anh em có thấy là Chelsea sau khi mà trải qua cái chuỗi mà ba trận hòa liên tiếp tại ngoại Anh cũng như là ba cái thất bại liên tiếp tại à, đấu trường C1 0-1 trước Dortmund nè rồi thua 0-1 trước Southampton với 0-2 trước Tottenham tại à, ngoại Anh thì bốn trận gần đây nhất Chelsea đã xuất sắc à, có liên tiếp ba chiến thắng đó ba chiến thắng trước là 1-0 trước Leeds nè tại ngoại Anh cũng như là trận thắng 2-0 rất là quan trọng trước Dortmund nè thì anh em xem trận đấu này được đi Dortmund đã thắng Chelsea ngay trên sân nhà của Dortmund với số 1-0 nhưng lượt về khi mà trở về sân của Chelsea thì Blue đã hạ gục Dortmund với số 2-0 và vừa đủ cái tỷ số để bước vào cái vòng tiếp theo để cúp C1. Đó thì sau cái trận đấu này cái đà thăng hoa tất nhiên là nó sẽ uh, tiếp thêm cái tinh thần, tinh thần cho cái thằng Chelsea rất là nhiều đúng không anh em đó và tiếp theo đó thì Chelsea lại có một chiến thắng rất là quan trọng tại ngoại Anh trước thằng Leicester với tỷ số 3-1 và mới đây nhất thì Chelsea đã uh, có một cái trận đấu phải nói là rất là hay trước Everton và và hai đội đã có một cái trận đấu à, với tỷ số hòa là hai đều ở cái trận lượt đấu gần nhất của Chelsea thì những cái kết quả gần đây của Chelsea cũng khá là tốt nha anh em đó sau khi mà trải qua 6 trận liên tiếp không biết mùa chiến thắng thì Chelsea đã thay đổi một bộ mặt hoàn toàn khác luôn đó một phong độ rất là cao còn về đội khách về đội khách Aston Villa thì anh em thấy này ở uh, 10 trận gần nhất trên mỗi đấu trường thì Aston Villa nó có được 5 ờ, chiến thắng, một hòa và 4 thất bại. Thì sau khi mà trải qua hai cái trận thắng liên tiếp trước ờ, Leeds với Southampton thì ờ, Aston Villa đã có liên tiếp 3 trận thua đó ba trận thua với những cái bàn thắng rất là đậm luôn đó thua 4-2 trước Leicester là cũng như 3-1 trước Man City rồi thua 4-2 trước Arsenal nhưng mà anh em để ý trong ba cái trận thua này có đến hai trận thua là thua trước cái ông lớn đó và các trận đấu của Aston Villa gần đây đa số là về kèo tài rất là nhiều nha anh em những trận thua của Aston Villa chứ những trận thua của Aston Villa thường về tài rất là nhiều đấy thì sau khi trải qua ba cái trận thua này thì Aston Villa đã có một bộ mặt hoàn toàn khác khác luôn khi mà có được 3 chiến thắng một trận hòa ở 4 trận thi đấu gần nhất và cái điều tốt nhất cho Aston Villa đó chính là ba cái trận thắng mới đây nhất của Aston Villa tại ngoại hạng Anh thì đều giữ sạch lưới trước mọi đối thủ luôn em như 2-0 trước Everton này rồi 1-0 trước Crystal Palace này đó rồi 3-0 trước Bournemouth này đấy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 thì ở lượt trận này Chelsea sẽ được thi đấu trên sân nhà và cái mức ở sân nhà của Chelsea ở thời gian gần đây là Chelsea à, là cũng làm khá là tốt khi mà có được hai thắng hai hòa và chỉ nhận một thất bại ở năm trận sân nhà gần nhất còn về đội khách uh, Aston Villa cũng không hề thua kém Chelsea khi có được à, hai uh, thắng một hòa và chỉ nhận một thất bại chứ ông lớn Man City ở bốn chiến làm khách mới đây nhất đấy còn anh em hãy xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này đó trong lịch sử đối đầu của hai đội thì ở bốn lượt chặn đối đầu nhau gần nhất thì Chelsea có tới 3 chiến thắng và chỉ nhận một thất bại trước Aston Villa mà thôi và đặc biệt cái thất bại trước Aston Villa là trong cái khuôn khổ giao hữu anh em ở trận giao hữu cuối năm 2022 thì riêng cái trận giao hữu thì à, chỉ là thử nghiệm đội hình thôi nên sẽ không nói lên cái điều gì nhiều hết ở trong cái trận đấu này đó và cái trận mà mà sân nhà gần nhất mà hai đội phải gặp nhau trên sân nhà của Chelsea ấy thì Chelsea đã đã dạ, đã, đã Aston Villa đã hai đội đã bắt phân thắng bại nha anh em bắt phân thắng bại với trận hòa một điều tại uh, cúp liên đoàn Anh đấy hai đội đã bắt phân thắng bại với kết quả một điều và trận nào Chelsea đã giành chiến thắng cho Aston Villa ở cái lọt sút lưng luôn nha anh em đấy thì uh, với những gì mà mà uh, Tiến đã phân tích thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về hai cái mã kèo mà anh em có thể đầu tư trong cái cuộc đấu đầu này đó đầu tiên đó chính là mã kèo là xỉu kèo thẻ phạt anh em xỉu thẻ 4.5 cả trận này thì 5 trên 5 trận đấu gần đây cả hai đội đấu đầu nhau đều về mức uh, xỉu thẻ đó đều có từ dưới 4 thẻ mà thôi còn về mức ờ, anh em cũng có thể đầu tư vào mã tài gốc trong cái trận đối đầu này đó vì ở 6 trên 8 trận đối đầu nhau gần đây thì cả hai đội đều có từ 11 góc trở lên. Đó một kết quả về góc rất cao cũng như là là xuất hiện rất ít thẻ phạt đúng không anh em? Với những gì mà những cái thông số ở 5 trên 5 trận gần đây cũng như 6 trên 8 trận gần đây về mã góc đó và 5 trên 5 trận về mã thẻ thì anh em có thể đầu tư vào hai cái mã kèo này. Đây, Tiến sẽ ghi rõ ràng hơn cho anh em nhé. Tiến sẽ ghi rõ ràng hơn cho anh em. À, đầu tiên, cái kèo thứ nhất. Kèo thứ nhất là anh em vào cho Tiến là mã kèo xỉu thẻ 4.5 FT. Ok cho anh em đấy còn mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai là anh em vào cho tiếng là mã kèo tài gốc 9.5 ft đấy thì à, hiện tại hiện tại thì à, tiến sẽ cho anh em xem lại cái tỷ lệ kèo cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra à, hiện tại nhà cái đưa ra cái tỷ lệ kèo là 10 hòa nha anh em thì anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã kèo là à, tại góc 10 hòa cũng được vì 6 trên 8 trận gần đây đều có kết quả là trên 10.5 góc có nghĩa là từ 11 góc đủ lên đấy cho nên à, chênh lệch 0.5 cũng không có quá là quan trọng với Chelsea trong cuộc đối đầu này nha anh em đó cho nên tiến sẽ cho anh em mã kèo là kèo thứ nhất xỉu thẻ 4.5 cả trận này kèo thứ hai là mã tài góc 10 ft thì riêng hai cái trận đấu hai cái mã kèo này anh em chỉ có thể chơi được khi mà anh em chơi trên trang mà thôi đó anh em chỉ thể vào các mã kèo này khi mà anh em chủ động cầm cái trang chơi như tiếng mà thôi ok cho anh em với cái việc mà anh em cầm cái trang chơi á, thì anh em có thể chủ động vào được nhiều mã kèo mà anh em thích cũng như khi mà anh em gặp những cái mã kèo khó mà anh em khó để vào như mã kèo chấp hay kèo tài xỉu này nọ thì anh em có thể đợi bóng lăn 10 phút 15 phút gì đó rồi anh em ờ, anh em vào cũng chưa có muộn đúng không vì anh em cầm trang mà mình chủ động mình thích vào lúc nào thì vào đó cứ đợi bóng lăn đi xem chân tụi nó đá như thế nào xem kèo lên kèo xuống rồi mình vào lúc đó thì cái lợi thế thắng kèo nó sẽ cao hơn rất là nhiều đó thì với những tỷ lệ kèo hiện tại hiện tại ấy, thì trước khi mà tiến đưa ra một cái sự lựa chọn về mã kèo chấp cũng như mã kèo ờ, tài xỉu ấy thì à, tiến sẽ ưu tiên cho anh em ưu tiên nhất cho anh em là hai cái mã kèo hai cái mã kèo mà tiến vừa đưa lên đó chính là mã kèo thứ nhất là mã kèo xỉu thẻ 4.5 ft cùng với mã kèo thứ hai là mã kèo tài gốc 10 ft ft ft ở đây là viết tắt cho cái cái cái chữ là cả chặn ấy anh em có nghĩa là kèo à, xỉu thẻ 4.5 cả chặn cùng với tài gốc 10 cả chặn đấy thì à, nếu như mà anh em thấy hợp ý trùng máu với tiến thì anh em có thể vào hai cái mã kèo này mà anh em chơi còn anh em mà muốn chơi hai mã kèo này mà khi mà anh em không có trang chơi thì anh em cứ liên hệ ngay cho tiến đi qua số zalo hoặc telegram tiến để phía dưới góc màn hình trên cái video này đó thì tiến sẽ hướng dẫn cho anh em để anh em có thể à, à, tạo một cái tài khoản trên trang để anh em chơi đây và hiện tại thì tiến cũng muốn chia sẻ với anh em là hiện tại là cái telegram cái telegram mà kèo bóng cao tiếng của tiến thì đang bị rất là nhiều người giả mạo nha anh em đó riêng cái telegram kèo bóng cao tiếng thì anh em nhìn kỹ nè a à, còng à, kèo bóng cao tiếng chỉ có một chữ n phía cuối thôi đó anh em phải nhìn đúng nha hiện tại có nhiều cái kênh mà nhiều nhiều cái thằng nó nó giả mạo tiếng ấy nó để cái telegram là kèo bóng cao tiếng mà hai chữ n phía sau rồi ba chữ n phía sau đó anh em rất là dễ nhầm lẫn luôn nếu như mà anh em bị lừa đảo bởi những thành phần này thì tiếng sẽ không chịu trách nhiệm nhé tốt nhất nếu như mà anh em mà muốn mà mà uh, liên hệ với tiến một cách mà ok nhất uh, chuẩn nhất mà không sợ bị lừa ấy thì anh em cứ liên hệ thẳng trực tiếp qua cái số zalo 0963731346 hoặc là anh em có thể liên hệ trực tiếp qua cái facebook của tiến cái đường link facebook thì tiến có để ở dưới cái phần mô tả của cái video đó. đó mỗi cái video tiến đều để cái đường link của cái facebook trên dưới cái phần mô tả anh em có thể vào để liên hệ trực tiếp cái facebook luôn cũng được ok cho anh em hoặc là anh em liên hệ qua số zalo vì hiện tại cái telegram tiến đang bị giả mạo rất là nhiều anh em nhớ nhé đó thì đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến cho anh em để tham khảo thôi hai cái mã kèo tiến cho anh em tham khảo nếu anh em thích chơi anh em cứ ờ, liên hệ với tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo một cái trang để anh em chơi nhé đó còn tiếp theo tiếp theo thì tiến sẽ cho anh em vào một cái mã kèo nữa đây tiến sẽ cho anh em xem về cái lịch sử đối đầu này ở lịch sử đối đầu thì anh em thấy đó ở bốn trận đối đầu nhau gần nhất chỉ duy nhất là một trận là về mã tài thôi còn ba trận là về xỉu đó thì không có lý do gì với tỷ số là ba ba ba xỉu một tài thì không có lý do gì để anh em phải không đầu tư vào mã kèo ờ, xỉu ở trận đấu này đúng không nhưng cái sự lựa chọn an toàn nhất mà tiến dành cho anh em đó chính là vào cho tiến là cái mã kèo xỉu ok cho anh em tuy tuy là cái mức ăn thấp nhưng mà nó sẽ an toàn hơn rất là nhiều đúng không đây anh em có thể vào mã kèo xỉu 2.75 ở trận đấu này cùng với đó không phải dừng ở mức này không nha không phải dừng ở mức này không mà anh em cũng có thể dằn thêm cho tiến cái mã kèo tỷ số đây tiến sẽ nói cụ thể hơn tức là anh em sẽ vào cho tiến đó chính là một đầu tiên là mã kèo xỉu 2.75 cả chặn đó cùng với đó là anh em dần thêm cho tiến vào cái mã kèo là Chelsea Chelsea thắng 2-1 ở cái trận đấu này đúng anh em Tuy nhiên, tuy nhiên là hai cái thằng này có cái phong độ khá là ngang nhau, chưa chắc Chelsea thắng được Aston Villa, nhưng đây là cái phòng cái trường hợp mà mà Aston Villa chịu thất bại uh, tối thiểu với tỷ số 2-1 trước Chelsea. Nếu như Chelsea thắng 2-1 trận đấu này, anh em sẽ bị thua nửa mâm ở má kèo uh, xỉu uh, uh, mã kèo xỉu 2.75 cả trận, nhưng bù lại anh em sẽ thắng được cái mã kèo là tỷ số bỏ một ăn 7.7 đúng anh em anh em chỉ dằn một ít vào mã kèo tỷ số này thôi đó cho nó chắc ăn chút xíu đó chơi như tiếng thì mới có lãi đúng anh em thì à, đây tiếng cũng chốt duy nhất cho anh em nhé anh em nhớ kỹ nha thì đây hai cái mã kèo tài xỉu kèo gốc cũng như là mã kèo tiếp theo mã kèo tiếp theo là mã kèo à, mã kèo xỉu nha anh em xỉu 2.75 ft đấy rồi tiếp theo nữa tiếp theo nữa là kèo thứ tư kèo thứ tư là anh em dằn cho tiếng dằn một ít vào tỷ số tiếng ghi rất rõ nha anh em đó 21 Chelsea 21 đấy tiếng ghi rất là rõ luôn nhá đấy thì anh em có thể dằn một ít vào cái mã kèo tỷ số Chelsea chiến thắng 21 trận đấu này cũng như vào mã kèo xỉu 2.75 này đặc biệt là hai cái mã kèo xỉu thẻ 4.5 cùng với tài gốc thì anh em nên đầu tư mạnh nhá đầu tư mạnh vào hai mã này đấy riêng hai mã này thì chắc chắn anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò sẽ không có đâu cho nên tốt nhất cứ chơi trên trang đi đấy và tiếng cũng chốt lại một lần nữa những cái mã kèo tiến đưa ra chỉ là tham khảo trước trận đấu thôi vì chưa tiến chưa có nắm bắt được cái đội hình cái sân chính thức cũng như chưa có được cái nhiều thông tin về trận đấu này vì tiến nhận định cái trận đấu này cho anh em khá là sớm trước một ngày đó và trước giờ bóng lăn đi tầm ờ, như trận này 11 giờ rưỡi đá đúng không thì tầm 10 giờ hoặc 10 giờ rưỡi khi mà tiến nắm được nhiều cái thông tin chính thức á nếu mà có thông tin sớm hơn thì tiến sẽ đẩy lên nhóm sớm hơn cho anh em lúc đó thì những cái mã kèo mà tiến đưa nó sẽ chuẩn hơn rất là nhiều đó anh em rất là dễ ăn hơn ok cho anh em thì cái việc mà để vào nhóm để cùng lấy các mã kèo cũng như là đi với tiếng ở chặng đường dài phía trước đó đặc biệt là những anh em mà đang thua tha sau bờ ấy muốn gỡ gạt muốn cùng với tiếng đi ở chặng đường dài phía trước thì cứ liên hệ với Tiến qua số Zalo 0963 731 346. Đó Tiến ưu tiên cho anh em là liên hệ số Zalo hoặc là liên hệ vào cái à, Facebook hoặc là fanpage Tiến có để ở phía dưới góc uh, cái phần mô tả trong mỗi video ấy. Riêng số Zalo thì Tiến có dán dưới góc video ở trong màn hình này. Đó còn về Telegram, nếu như mà anh em biết rõ về Telegram thì anh em hãy liên hệ đúng cái Telegram kèo bóng cao tiếng tại vì telegram tiếng đang bị giả mạo uh, có những chữ n phía sau cũng như những cái chữ số phía sau rất là nhiều đó cho nên anh em hãy tìm kỹ nếu như mà liên hệ qua telegram nhé đấy thì để vào cái nhóm của tiếng bắt buộc anh em phải có hai cái điều kiện nha thứ nhất phải có một cái số vốn ít nhất cũng một hai củ trở lên thứ hai là phải chơi trên trang giống như tiếng có thể chủ động vào những mã kèo mà mình thích cũng như là chơi chung trang anh em mình chơi chung trang tiếng có thể sâu những má kèo của nó à, xem nó biến động như thế nào và chụp lại trực tiếp đẩy lên nhóm cho anh em chơi đó ok cho anh em mà để chơi trên trang bắt buộc anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online đấy anh em mà đạt đủ những điều kiện đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến nhá thì uh, Tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây Nếu như mà anh em thấy hợp mã thì anh em có thể vào các mã kèo này Còn muốn chuẩn hơn thì cứ liên hệ cho Tiến nha Thì à, nếu như mà anh em thấy nhận định của Tiến hợp lý ấy Mà anh em à, thấy nhận định hợp lý này hoặc là đang yêu quý Tiến Đó thì hãy thể hiện bằng một cách á, là để lại một like ở cái video này Ấn vào nút like trong cái video này và để lại một cái bình luận về cái tỷ số của trận đấu đó anh em đó anh em cứ bình luận về cái tỷ số mà trận đấu cuối cùng của uh, trận đấu giữa Chelsea với Villa đó anh em dự đoán là trận đấu này sẽ về với cái tỷ số nào thì cứ bình luận đi Tiến sẽ lựa chọn ra anh em nào mà dự đoán sớm nhất cũng như là chuẩn nhất Tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé anh em cũng như là phần quà Tiến muốn dành tặng cho anh em đã ủng hộ Tiến thời gian qua đó